Okay, good evening. Good evening, good evening, good evening. Welcome to our class teacher. Good evening, teacher. So let me see, let me see now. A good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good Evening, teacher. Yes, good evening. So how are you today? How are I'm you good. Today? I'm great. I'm yeah, okay. Good, I'm great. Good talk. I'm okay. I'm okay too. I'm okay. I'm great. Hôm nay cô thấy cô nhiều năng lượng hơn so với mọi hôm nhé. Không hiểu tại sao. I'm great. em I'm very great and yeah, I'm very, very okay. oh, overrated luôn đúng không Good job. So now, look at this now. Bây giờ nha. If you are ready for the class, you raise your hand to let me know that you are ready for the class today. And uh, here we go. Hello, teacher. Good evening, good evening. Yeah, cô rất nhiều lần rồi chúng ta phải nói good evening cho Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good teacher. Ừ, hello, cô dạy rồi. Mình chỉ dùng cái những bằng hai. Good evening, teacher. Ngao. Good evening. Yeah. Good evening. I'm very happy. Hello world. I'm so very happy today. <laughs> I'm excited today, right? Okay. And then Halloween qua rồi qua rồi nào sắp đến cái kỳ nghỉ lễ rực rực rỡ nhất đúng chưa nhỉ đúng không nhưng mà mình phải có từ từ nữa nha hello hello If you are ready for the class today, please turn off your microphone and oh. you raise your hand to let me know that oh, you are ready for the class today. Yes. Thank you. Good job. Okay, let me see around the class. Um, I see that you are all ready for the class with all the hands you raise up. And now, do you remember what have uh, we started in the previous class, do you remember what have we started about? No. No, you forgot. Oh my God. What have we started on the previous Monday? Chúng đã học cái gì vào trong thứ hai tuần trước kìa? Ừ. hôm nay là thứ hai mà chị. Tuần trước mà. Tuần trước. Ồ. Comment, comment, comment, comment. Ừ, ừ, ừ. Ờ. Ah, sweater. As a sweater? Yes. No. Okay, I will got the remark for you. We just have to study about the thing we wear on our body. Here, like a t-shirt, like shirt, like glasses, right? Like a hat. Sorry, a t-shirt. À, là thủ đề gì The clothes. Clothes. À, hôm trước mình học khăn kít, Ờ, khăn kít nhưng mình học vào thứ tư. Khăn kit. Ô, em học cái này rồi mà. Cô đổi lại tên đúng mình đi Hoài Anh ơi đúng rồi để lại tên đúng nha để lại tên đúng nha không lúc mà cô khen vào em cũng học khen kít rồi đấy em cũng vâng. học ờ, khen kít rồi đấy À, bây giờ các bạn còn nhớ chủ đề gì không nhỉ? Các bạn còn nhớ chủ đề gì không? Chị phải đưa cho em, em bảo chị chị mới biết. Là... Okay, now, so look at this. We need to <laughs> mute all because it's a little bit crowded on our class here, right? Hơi đông rồi. Hơi đông một chút rồi, được chưa nhỉ? And now, um, we haven't started about clothes. The things we wear on our bodies, right? We have glasses as well, shirt, huh? a hat, right? and uh, pens, trousers, um, let me think twice, a uh, jeans, skirt, dress, you remember? Yes, you remember. Good job. Hôm trước mình đã học về chủ đề uh, thế nào nhỉ? Quần áo đúng không? Ngoài quần áo ra thì mình học được một số các cái từ khác, ví dụ như kính, mũ ấy Và mình đã giúp các bạn chuột hôm trước là uh, mặc được những cái đồ mà các bạn ấy yêu thích và các bạn ấy yêu cầu uh -huh, right um, ôi xào ôi xào à rồi thế bây giờ mình tiếp tục đến chủ đề mới ngày hôm nay nha. look at the screen now and today we will go on with the next topic about the family and friends look at the screen here we go can you see the screen now all the class can you see the screen nào không có ờ, các bạn có nhìn thấy màn hình không để comment để được khóa chat bây giờ nào các con các bạn có nhìn thấy trên màn hình không baby ok thế là nhìn được màn hình được đúng không nhỉ Di Phong nha hai rồi hai Di Phong trời ơi Di Phong biết luật của lớp mình là không được vẽ lên bảng mà Okay, look at this. Now, today we will study about the family and friends. The topic is about family and friends. So can you tell me what does it mean? What does it mean? Nghĩa là gì nhỉ? What does it mean? Family and friends. Family and friends, what does it mean? Can you comment for me please? Các bạn comment nghĩa cho cô nào. Comment, phép thuật win and cô gọi nhá cô gọi một bạn nhá cô gọi một bạn nhá who can who can who can cả nhà rồi cả nhà ai ai có thể trả lời là từ phúc nào baby yeah so can you tell me what is family and friends in Vietnamese ờ. nghĩa gì nhỉ nghĩa là gia đình và bạn à gia đình và những người các bạn, bạn Okay, thank you Phúc. Here, good job. Nào, hôm nay mình sẽ học về chủ đề gia đình và những người bạn nhá và một số các cái từ vựng ngày hôm nay thì nó cũng rất rất là đơn giản thôi. Và cô sẽ dạy cho các bạn đánh vần nhá. Right. The first the first word today we will go on with is the baby, right? Baby. Baby. Còn ờ, nhiều bạn đọc là baby hay là gì gì đấy thì cô không biết nhưng mà tuy nhiên là cái từ này đọc là baby. Right. So spelling dành cho những bạn chưa biết viết nhá. We have B A B Y. Và mình đọc theo cách đánh vần là B A. Đúng không? B A. Hôm trước mình học trên than Kit rồi đúng không nhỉ? B A B. Babe. Baby. Okay. Baby. Baby. Khang ăn gì đấy? Khang ăn gì đấy con? Ôi dồi ôi, Khang cầm cái đũa khổ quá đang học mà không cứ phải mút cái đũa để thức thức ăn đi nhá. Again <laughs> là boy. Boy. Boy. We can spell it. B O Y. Boy. Boy. Okay. Boy. Bây giờ chắc bạn cho cô biết là thế thì uh, nếu mà không bạn này mà bạn đây là con gái thì bạn sẽ nói như nào nhỉ? mình có boy là con trai đúng không một bạn nam boy chính xác bạn nào đã biết đọc từ này rồi comment cho cô nào boy biết đọc và giơ tay hoặc là comment cho chị cũng được comment cho cô cũng được ok boy here we go next one boy không đọc là boy nha boy boy gì đấy không đọc thì thế đâu nha boy boy boy boy ok next one nào thế trong gia đình mình ví dụ như cô thì không có anh đâu nhưng mà trong gia đình mình nha có ông bà này xong thì đến à, bố mẹ cô chú này đúng chưa nhở thì đây là mình đúng không ờ, à, thì bây giờ là anh trai anh trai anh trai là các cô nào anh trai hoặc là em trai brother brother brother brother các bạn đọc theo cô là brother brother à, bây giờ cô sẽ stop share lại để mình nhấn mạnh là một chỗ này một chút nhá nhiều bạn sẽ đọc là brother ơ giờ ơ giờ huyền giờ ấy by the way it's not uh, the right pronunciation you know the okay practice with after me the các bạn đọc theo cô nào the rồi ờ, cô thấy các bạn luyện nào bây giờ chưa thấy chưa thấy trúc linh luyện theo nào the đây cô thử gọi trúc linh nha Can you tell me the word brother? Brother. Okay, brother. Good job. Đúng không? See, nhiều bạn nha từ, từ cả khóa trước rồi thì mình đều đọc là brother và rất là khó sửa cho nên hôm nay cô sẽ lưu ý sửa cho các bạn ngay từ hôm nay nhá. Right. The. Lưỡi của các con sẽ đặt ở giữa hai cái răng ấy. The. Brother. Okay, brother. Good job. Here we go. Nào các bạn đã phát âm được chưa nhỉ? Brother và từ này là từ có hai âm tiết đúng không nhỉ mình sẽ lấy tay mình vỗ theo âm tiết nhá brother gratitude oh wait one more time brother okay more quicker brother good job nhớ là cô hy vọng là các bạn đã biết được cách đọc đúng rồi à, dành cho những bé xinh xinh của lớp mình những bạn mà mới có 5 tuổi thì các bạn chưa biết viết đúng không thì các bạn sẽ viết từ này vào cho cô nhá. B R O T e, H E R. We have the word brother. Brother. Okay, C. Next one. Now, tiếp theo giờ có anh trai rồi này. Ta tiếp tục nào. Ah, here. Look at here. Who this here? Con không mở cam được cô ạ. Thầy Vũ Anh mở, Mụ Huy mở cam đi không tí nữa thầy Vương thầy lại kích ra lớp thì khổ lắm đấy con bây giờ tiếp là try nào child child child right child uh, read after me có nhiều bạn không đọc không nhá có nhiều bạn là ngồi không mà không đọc không nhá gọi bất kỳ này có bất kỳ này nào, bạn tú nào bạn hưng giang nào hưng giang can you hưng giang mở mở mic nào ai nhà ai có thể nào cô rồi hiệp có kết quả background ok oh, hương giang hương giang hương giang hương giang nó mở mic chưa trial ah yeah trial good job nào bây giờ cô sẽ thử pin hương giang lên để hương giang hướng dẫn các bạn à, đọc cái từ này cho đúng nhất tại vì là hương giang là cũng là chị lớn đúng không chị lớn và Hương Giang cũng có khả năng học rất là tốt đâu sự ừ. xem nào chị Hương Giang đâu rồi Hmm. Sao, sao, sao nó bị trôi Hương Giang đến mất đâu rồi nhỉ? Để cô pin Hương Giang lên lớp nha. Pin here. So, here, Hương Giang. Yeah, yes. Okay, so can you uh, uh, help me to guide how the student here to read out the word try in the right pronunciation? Em ờ, em đọc từ nào như thế nhá, em em lưu ý cho các bạn nhá. Là tại sao mà em có cái âm ở ờ giữa nhỉ, dưới nhỉ? Em em đọc như nào em hướng dẫn các bạn nào. Em đọc lại từ đấy nào. Child. Okay, child right tribe tribe ok good đó chị hướng ra hướng dẫn cho các bạn nha thì mình có chữ gì nhỉ mình có chữ um, ở dưới đúng không dạ, dạ. the, tried tried right dạ. cô không muốn là có bạn nào mà lớp của cô ngọc sau đó thì lại à, đọc là chai với cả lọ đâu nha no more chai lọ đây we have a tried C. Nào bây giờ có một đứa trẻ, một đứa trẻ là child, một đứa trẻ là child. Thì bây giờ có từ hai bạn trở lên, hai bạn nhỏ là ba bạn nhỏ đây thì nói nào nhỉ? Đọc là child nào. Bạn nào đọc từ này cho cô không? Who can? Who can? Who can read out of this word for me please? Bạn nào tự tin đọc được từ này cho cô nào? Bạn là Nguyễn Đức Phong nào? Nguyễn Đức Phong nào? Children. Yes. Yeah, so mm. can you read out loud this word for me, please? Children. Adherent. Good boy. Chính xác. Children. Nhiều bạn rất là hay à, lẫn lộn là children. Bởi vì chỗ này đọc là gì nhỉ? Try. Try. Đúng không? Thì bạn lại đọc ở dưới A à, đây rồi. Nhiều đứa trẻ này đọc là children. Đúng không? It's not. It's children. Ừ. Đúng không? Thank ừ. you. Thank you. Gì nhỉ? Đức gì nhỉ? Đức Phật ở ờ, Đức Phong. Ok. Thank you Đức Phong. And now, dành cho dạ. những bé dành cho những bé mà chưa biết viết thì các con sẽ học đánh vần ở đây và sau đó con ghi bài vào vở. Ô Miss ơi. Dạ. Con lại để đánh nhầm tên là Nguyễn Đứ Phong. <laughs> Thế đổi lại tên đi con nha tại vì cô cô cô nhìn thấy cô không đọc ra ấy. Ok. C, C H I L D R E N C H I L D R E N Tyrion. Okay, one more time. We have a Tyrion here. Ô, có những bạn nào từ 8 giờ 18 rồi vẫn còn đang chờ vào lớp ở thế nào nhỉ? Children là các bạn là dành những bạn nào chưa biết viết là các bạn ghi bài và vở cho cô là children. Children là có hai bạn trở lên đúng không? Ở đây là có child, a child, một đứa trẻ. Ở đây có nhiều đứa trẻ là children. See? Next one. À bây giờ lại mình lại nhìn vào cái cây sơ đồ phả hệ đấy nhá. Mình có gì nhỉ? Mình có ông bà này, rồi. Đây là bố mẹ này. Đây là cô dì chú bác này, được chưa? Đấy. Xong bây giờ cô dì chú bác thì có một cái anh ở đây, có một đứa con trai ở đây. thì mình phải gọi bạn này là gì? tiếng Việt nào đây là thế phải gọi bạn này là gì nhỉ là bây giờ uh, con trai của à đúng rồi Phương Chi là rất đúng rồi gọi là anh họ gọi là anh họ đúng không anh họ trong tiếng Anh là cousin cousin one more time we have cousin cousin right we have cousin cousin cousin không phải là đọc là cousin hay là cái gì đâu nhá cousin. One more time, we have the, the words with the two syllables here. Cousin. One more time, we have cousin. À, đúng rồi, Đức Phong đang chép bài đúng không? Now, we have cousin. À, các bạn nào nếu mà chưa chưa biết uh, mình còn nhỏ thì mình chưa biết các cái từ như nào thì mình phải uh, đọc tay cho nhịp nhá. Cousin. Ok, không đọc là cousin, đúng rồi, không được đọc là cousin, <laughs> được chưa? We have the cousin. Đấy, dành cho những bé mà chưa biết viết thì cô sẽ share trên màn hình cho các con ghi nha. Đánh vần nào. C O U S I N. One more time. C O U S I N. We have cousin. Cousin. Yes. Cousin. Cousin, anh họ nha. Tiếp tục nào. Thế bây giờ là bố nào. Dad. Dad. Daddy. Hoặc là daddy. Right. Thế ngoài từ dad hoặc là daddy thì mình còn từ gì nữa nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. Bố. Ngoài từ dad và từ daddy chỉ bố thì bây giờ mình... À đúng rồi. Thank you Hoàng Ngọc Nhi. Yeah, dạ, à, Đỗ Ánh Dương à Phúc đúng không <laughs> ok à, father good job dad daddy or father is all mention about our bố được chưa ba từ okay we have father dad or daddy và lưu ý nha nếu mà các bạn dùng từ daddy là, là thường thường là mình chỉ khi là mà gọi bố thôi chứ trong văn viết là mình không có dùng từ daddy được nhá. next one thế bây giờ tiếp tục nào thế bây giờ còn ra gì thì mình có gì nhỉ mình có gì đây các bạn đọc to nào mom mom tiếp tục cô, cô muốn các bạn phân biệt nhá mom hay là mom hay là gì who can ai nào ai à, đọc cho cô từ này nào. bạn à, đây cô random là có bạn Nguyễn Thanh Mai à Here we go. Yeah, can you uh, can you speak aloud the words for me, please? This word. My mind. Mom. Yes, exactly, mom. Okay, next one. Thế ngoài từ mom thì mình còn đọc được từ gì nữa nhỉ? Từ gì cũng làm chỉ về người mẹ nhỉ? Mother. Yes, exactly, mother. Right, mother. Oh my God, mother. One more time, we have mother. Now, Thanh Mai luyện đọc theo cô nhá. Thanh Mai nào. The. Oh, chưa chưa mở được mic đúng không? Thanh Mai bị tắt mic đó. À? Ok, here. Nào, Thanh Mai nào và các bạn khác nào cùng luyện theo cô nhé. The. The. Ok. Nào, cô không nhìn thấy miệng của Thanh Mai rồi. Uh -huh. The. The đấy là dò rồi đấy là dò dò dò dở dở tiếng việt rồi ok dò dò dò dò nào lưỡi đầu lưỡi để giữa hai răng cho tôi là nhẹ hàm răng xích dò dò dò dò đại dò rồi nào con con nhìn kỹ nha các bạn nhìn kia dò dò dò dò ok mother mother Okay, one more time we have mother. Mother. Good job. Con lưu ý nhá, cái từ the. The thì mình để lưỡi ở giữa hai hai hai hàm trên và hàm dưới ở trên nhỉ? Mình phát âm the. Right. Thank you. Thank you very much. Here we have the mom, mommy or mother. Và có những cái từ mà nó thân thường hơn ví dụ như từ mom. Right? M U M hoặc là mommy. <laughs> Right? rất nhiều đúng không nhỉ riêng về từ mà để chỉ mẹ rất nhiều đúng không các con right next one here we go thế bây giờ mà có mẹ thì bây giờ còn lên ông bà sao nào trên cả mẹ là gì nhỉ grand mình có từ grand đúng không mình có từ grand mình có từ grand grand là là kiểu cấp trên đấy cao cấp hơn đấy là grandmother thì là chị gì nhỉ bà nào one more time grandmother grandmother grandmother grandma mother grandmother hoặc là mình có một cách đọc nhanh hơn là grandma grandma ok các bạn luyện đọc cho cô nào grandma grandma hoặc là grandmother grandmother see G R A N D M O T H E R. We have grandmother. Grand grandma. Dành cho những bạn chưa biết viết thì các bạn viết bài bằng vở cho cô nhá. Đúng vâng không nhỉ? Grandmother. Bà hoặc là mình có thể gọi tắt là grandma cũng được. Grandma, grand. Here we go. Các bạn biết xong chưa nhỉ? grandmother à grandmother chứ không phải chữ này là chữ Âu nha chứ không phải chữ A nha nhiều bạn comment cho cô như này này nhiều bạn comment là nhiều bạn cô thấy comment là grandmother như này là không phải đâu nhá không có từ nào như này đâu nhá it's wrong right không có từ nào này đâu yeah. ok đúng rồi grandmother đọc ở chỗ này là chữ Âu chữ cái Âu nha, cái này mới đúng này mà không để ý là lại lại, lại cứ comment là đấy là, là là các bạn học theo nha grandmother cho nên mình đúng rồi chưa Cô thấy Bảo Ngân có cái cặp của Pantano đẹp thế Bảo Ngân có cặp của Pantano đúng không Bảo Ngân mà có cái cái, cái quả địa cầu làm sao đúng không xinh ấy đẹp ấy cái cặp này chắc từ năm ngoái đúng không ok nào có từ grandmother và xong chưa nhỉ happy we finished là bây giờ có có bà này phải có ông chứ nhỉ rồi có gì nữa nhỉ grandfather Grand granddad grandfather đúng không trên cả trên bố là grandfather grandfather ông grandfather không đọc là grandfather hay là grandfather hay là đại loại như thế nha grandfather grandfather, right? Can you spell it? Bây giờ dành cho những bạn chưa đi viết thì mình sẽ ghi vào nào. G R A N D F A T H E R G R A N D F A T H E R We have grandfather, grandfather, granddad, à nó còn có cái từ này nha có rất nhiều từ để chỉ về ông nha cô sẽ cho các bạn thêm một số từ nha mình có thể nói là grand đúng chưa nhỉ mình có thể nói là granddad được được nhưng mà cái từ grandfather là chuẩn nhất còn những cái từ này chỉ là mình gọi thân mật thôi cho nhỉ grandfather uh, we have mother của tụi mình đúng không mình có từ family family family family family f a m i l y Okay, look at all the pictures here, right? Nhưng mà bức tranh này chúng mình đã thấy toàn cảnh được cả gia đình đúng không nhỉ? Có cha, có mẹ này, có chắc là ba người con đúng không? Và có một cái bạn baby rất là nhỏ đây. Here we call this a family. Right. Family. Family. Good job. Here là bạn nào chưa ghi được bài ghi bài F A M I L Y. Family. Good job. Now here. This one. Mình có sau đấy là gia đình mình nha là tiếp tục nào bây giờ vừa nãy mình có từ boy đúng không từ, từ boy rồi thì mình giờ uh, vừa nãy thì nói là uh, anh uh, có một bạn nam thì bây giờ phải có bạn nữ chứ nhỉ quên chưa dạy đúng không có từ girl girl girl girl girl boys and girls G I R L G I R L we have girl girl không đọc là girl nha nhiều bạn là girl girl hôm trước học khan kít rồi J. Ờ. Ờ. Girl. J. Ờ. Ờ. Girl. J. Girl. Girl. Đánh vần như tiếng Việt thôi. Dễ nhắm. Nào, thế xong gia đình nhà mình đến những người bạn nào friend. Friend. Friend. Friend. One more time we have friend. Các bạn đọc theo nào friend. Good job. Uh, F R I E N D friend. Friend. Friend. Friend. Ok, nào bây giờ loanh quanh thì các bạn các từ đã xong gần xong rồi đúng không? Là từ cuối cùng, ba từ cuối cùng à những cái từ cuối cùng sau đây. Kim muốn chỉ một người we call person. Person. Person. Person. Một người. P E R S O N. Sang cái bài nào? P E R S O N. Một người nhá. Person. Person. Now repeat after me. Person. Person. Person. Person. Person. Tuy nhiên khi mà mình ờ, chỉ lên nhiều người thì nó không nó nó lại là một từ khác luôn nhiều người à people people people people people people now one more time person person person person person person people people people people people people nào có những bạn sẽ đọc là people hay là people nhưng mà mình phải là people people right có một người và nhiều người rồi nha tiếp tục nào nhiều người uh, phụ nữ nào một người phụ nữ nào woman woman woman woman woman woman yes we have w o m a n woman woman một người phụ nữ rồi tiếp tục thế là nhiều nhiều nhiều cô nè nhiều cô à? women women women women women women à nhiều bạn bảo cô thắc mắc ôi cô tại sao mà nó thay mỗi chữ chữ chữ a thành chữ e ở đây mà lại đọc hẳn một cách sai lệch lạc thế nhở à, bởi vì đây cách đọc như thế nhiều bạn sẽ đọc là woman không là is a woman uh, women right women Women. Women. Women. Women. Nào các bạn viết bài vào nào. We have a woman. We have women. We have person. We have people. Right. Have you finished? Các bạn xong chưa nhỉ? Đã xong chưa? Cả lớp xong chưa nào? Yes. Rồi nha, cái này ôn tập thôi chứ mấy cái từ này học suốt học giết học hoài anh vâng nhỉ bây giờ mình sẽ thử nghe ờ, một bài hát nha à một câu chuyện đi là bây giờ mình sẽ ờ, đến với câu chuyện uh, the hippo family câu chuyện về gia đình uh, của hippo nhá hà mã nhá nào các bạn xem nào hello my name is teddy it's my birthday today hooray My mommy has a big birthday cake for me. Thank you, mommy. My daddy has a new bike for me. Thank you, daddy. My sister, Emily, has a new kite for me. Thank you, sister. My brother, Ben, has a new ball for me. Thank you, brother. Who's there? Oh, hello, Grandma. Hello, Grandpa. Please, come in. Wow, I have a new storybook. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. Who's there? Oh. Hello, Auntie. Hello, Uncle. Please, come in. Wow. I have a new computer game. Thank you, Auntie. Thank you, Uncle. Who's there? Wow. What a big package. What's inside? A surprise? Whoa! A CD player. Thank you. Thank you all. Mommy. Dad, Daddy. Sister. sister brother. grandma. grandpa. auntie. uncle. Let's have a party now. Let's sing and dance. What a happy hippo family. Here, this is the end of the story about the hippo family, right? Và sau khi nghe câu chuyện thì chúng mình có thể uh, cho cô biết được rằng là uh, cái câu chuyện nói về gì không? What is the story about? What is the story about? con ơi uh, cô ơi bạn Hà Mã sướng quá <laughs> tại sao bạn Hippo lại sướng nhỉ hôm nay là ngày gì nhỉ hôm nay là ngày gì đối với bạn Hà Mã nhỉ bạn Hippo nhỉ ngày gì nhỉ ngày gì bạn à sinh nhật bạn ấy chính xác this is the birthday of hippo right và các bạn còn nhớ là uh, hippo được nhận những món quà nào không các bạn nhớ không bạn nhớ một câu hỏi nhá so During the story, can you tell me what hippos grandpa and grandma uh, gave uh, give him? What is the present? Did grandma and grandpa gave him? Give him, right? Tối mai sinh nhật bố em. À, tối ngày kia sinh nhật tôi. <laughs> ok. Nào. Thế là cô sẽ đón sinh nhật với các con vào thứ tư ạ. Bố tặng xe đạp à, nhưng không con nói là grandma and grandpa mà grandma và grandpa mà cô con mở lại đi nhé bây giờ nhá chúng mình lại chuẩn bị là lấy giấy lấy bút ra nào mình đi xem đúng không mình chuẩn bị lấy giấy lấy bút nha vừa nãy tôi xem qua qua xem sương sương rồi và bây giờ nhá nhiệm vụ của chúng mình sẽ xem story và uh, mình sẽ ghi các đáp án ra nhá là xem là có những ai đã tặng quà cho hippo và đó là những món quà gì các bạn sẵn sàng chưa được chưa nhỉ rồi nha các bạn sẵn sàng chưa nhỉ bây giờ mình sẽ cô không mời con ui trời ôi lớp nó đông con này <laughs> nào mình lấy tờ giấy ra nha hoặc là quyển vở mà hay học với cô Ngọc ấy xong rồi mình uh, bắt đầu nghe này mình xem chuyện này và mình sẽ tìm ra hai hai dữ, dữ kiện mà cô yêu cầu một là những ai đã tặng quà cho hippo và người đó đã tặng gì cho hippo nhá right go. Em sinh nhật từ ngày 25 tháng 3. <laughs> ok. Hippo không ước à? Hippo có ước mà. Nào các bạn chuẩn bị chưa? Sẵn sàng nhá. Nghe này. Hello. My name is Teddy. It's my birthday today. It's my birthday. Hooray! My mommy has a big birthday cake for me. Thank you, mommy đầu tiên là uh, hippo's mommy hippo's mommy right? mẹ của hippo là mẹ hippo tặng gì cho hippo đây cake chính xác rồi phúc rất là nhanh Người chưa nhỉ cake ok next one cake đặng nhập như ý à phúc về phúc như một làn gió luôn phúc về giờ này giờ này lớp mình nổi lên cái nhân vật phúc ok à, cake rồi thank you các bạn nha mình My daddy has a new bike for me. Ah, okay. Now my daddy has a new bike for me. À, ah, bố tặng gì nhỉ? Bike. Chính xác. Các bạn comment rất là nhanh. Tốt. Tốt. Thank you, daddy. My sister, Emily, has a new kite for me. Thank Ok nào, tiếp tục với sister của Hippo nào, Hippo sister. She gave him a kite. Chính xác rồi, đây là vừa bữa nay có gì có bánh này, có xe đạp mới nha. Ui bạn này chất luôn, bạn được xe đạp mới là các bạn có xe đạp mới chưa? Uh, Hippo có xe đạp mới đấy. Thế cô Ngọc không có xe đạp phải đi này. À, thế tiếp tục nào, các thế là được em gái tặng cho hắn một cái diều mới new kind chứ không phải diều cũ nha không phải mấy cái diều mà mà em gái ờ, chơi chán rồi xong em mới tặng đâu nha diều mới cơ trông đẹp nha rồi tiếp tục nào thank you sister và sau khi mỗi lần nhận quà thì hippo đều nói gì nhỉ thank you và mỗi nhờ mỗi lần được nhận quà hippo luôn nói thank you my brother Ben has a new ball for me à, tục là ai tặng bô cho đây ai tặng đây ai tặng cho cho hippo quả bô này ai who who gave him a bow chính xác his brother anh trai của hippo Ben <laughs> maybe bạn này tên Ben à Thank you, brother. Who's there? <laughs> Oh, hello, grandma. Hello, Grandpa. Please, come in. Chất nhở, lần nào ông bà, như cả ông bà của cô cũng thế. Riêng về khoản mà cho cháu quà nha là lúc nào cái gói quà có bự luôn. Và trong trường hợp của Hippo thì cũng không phải là ngoại lệ. <laughs> Ông bà cắp nách một hộp quà to đùng. Ok, các con đoán là gì nào? Vừa nay các con còn nhớ không? Book à? Book ư? Wow, à. I have a new storybook. À, quyển một quyển truyện nha story book story book nhưng nó phải là quyển sách bình thường đâu nó là quyển truyện thôi và em nhìn trên quyển truyện ở đây là câu chuyện về gì nhỉ về con gì đây cái quyển truyện này là về về con gì đây in ở trên đầu sách ấy dino <laughs> dinosaur chính xác rồi về dino Thank you, Grandma. Thank you. Thank you, Grandpa. Và nhớ học học tập hippo nha. Sau mỗi lần mình nhận một cái gì đó thì mình phải nói thank you. Được chưa nhỉ? Thank you. It's easy for you to say thank you to everyone. Who's there? Who's there? Oh. Hello, Auntie. Hello, Uncle. Please, come in. nào khi mà mình xem đến đoạn này thì mình có từ mới mà vừa nãy có thể là mình chưa được tiếp cận đó là từ auntie và từ uncle là auntie hoặc là aunt thì có nghĩa là cô gì hoặc là bác gái còn uh, uncle là chú bác trai chưa nhỉ cá sấu thế nào vừa nay các bạn nào nhớ là trong một quà này có gì không cá sấu Wow. I have a new computer game. Công, công nhận là cô chú đầu tư ghê đúng không? Các bạn nào đã được tặng cái computer game chưa? Hộp này đắt đó. À. Đầu tư chất à. Bây giờ đúng không? Computer game thì các bạn nhớ là có nhiều nay cô còn chưa mở các bạn đã nhớ là computer game có vẻ là nó rất ấn tượng đúng không? Bà chỉ tặng con book thôi để học vì bà là cô giáo đương nhiên. Chuẩn luôn như bà cô là hay đọc hay tặng cuốn sách ạ à? dạ chưa ạ à, thank you là <laughs> nhớ nha sau mỗi lần mình nhận quà hay nhận cái gì thì luôn luôn phải say thank you ừ. thank you auntie thank, thank you, you uncle who's there who's there ai nhỉ wow it's a big present kêu thành là thank you <laughs> thank you everybody lại hát bài tam giác rồi wow what a big package à, package package là người ta đang ám chỉ là cái hộp cái hộp con đùng mà được gói ghém như này người ta gọi là một cái package được chưa nhở what's inside ở trong là gì nhở what's inside a surprise một sự ngạc nhiên ư và cái này đến từ ai nhỉ thấy Teddy này Whoa! A CD player. Thank you. Thank you all. Yeah, đây là từ bạn Teddy sao đúng không? Từ bạn Teddy. À đây là gửi Teddy đúng không? Gửi Teddy nhưng mà chưa biết ai tặng nhỉ? Được cái gì đây? Được tặng cái gì đây? What have a hippo? What has hippo been given? A CD player, một cái đồ đĩa CD. À. Oh. Mommy, Daddy, Sister, Brother, Grandma, Grandpa, Auntie, Uncle. Let's have a party now. Let's have a party Let's now. sing and sing dance. dance. What a happy hippo family. Tháng này có bạn nào sinh nhật không? sang à, tháng này các bạn nào sinh nhật không nhỉ <laughs> tức là sinh nhật mà chất như hippo này thì à kim ngân à kim ngân à, à con tháng 5 đó là người thân của bạn Hà Mã chính xác đây là family của bạn Hà Mã là chưa nhé tất cả từ ông bà bố mẹ anh chị em cô gì à, gì với cả chú này ok con sinh tháng 1 con sinh tháng 9 nếu mà tháng này là tháng tư mà từ 25 <laughs> gần hết tháng tư rồi con tháng 5 ok nào bây giờ nha để những bạn sinh nhật sau nè các bạn cùng xem cho cô nha để kết thúc bài học hôm nay chúng mình sẽ làm bài tập nha here con sinh tháng 7 cô sinh tháng tư nhá cô Ngọc sinh tháng tư <laughs> rồi nào mình tập trung vào đây nào we have now game the game today is about the practice about uh, a family right các con sẽ xem uh, xem là bạn này miêu tả những cái người uh, người thân của các bạn là như nào nhá chưa cô sẽ đánh số nào số nào đây là one two three four five six có nhìn thấy không đây là đánh số lại nhá nào one nào two nào three này four này five six seven eight nine ten eleven and twelve now we have the twelve people here nào nghe nhá chuẩn bị nào xem là bạn này bạn giới bạn mouse bạn giới thiệu gì về gia đình của bạn và bạn ấy sẽ tả như thế nào nào My father is short. He is wearing blue jeans, a long green jacket, and a red hat. Oh. Can you find him? Can you find him? No, the first person, ai có thể làm nào? Ai có thể nghe được và làm luôn nào? Who can? Anh nghe ra được là bạn ấy đang giới thiệu với ai nào? Thiên Ân nào? là ai? À, ai. À, thế bạn đang giới thiệu với ai nhỉ? Thiên Ân, Thiên Ân. Ô, Thiên Ân đâu nhỉ? Thiên Ân bị tắt mic rồi. À, Thiên Ân là cô mở mic lại cho Thiên Ân nhá, khổ tâm Thiên Ân. Ok, thế bạn ấy tả với ai đấy? Bạn ấy vừa tả với ai mà con chọn được S đấy nhỉ? Thank you, Ah, father. Very good. I'm ah. Ben's father. Thank you, Thiên This is uh, his father. Father, đúng không? tiếp tục nào. Thank you, Thiên <laughs> My sister is funny. She is wearing a white t-shirt and a pink skirt. She has a blue kite in her right hand. Can you find her? Ok, là cả lớp comment cho cô biết nào. Ờ, trước tiên là bạn ấy đang nói về ai đã? Ai? Bạn à, thử giơ tay đi. Giơ tay đi cho nó có tinh thần cạnh tranh nào. Ờ, Võ Minh Khang nào. Who? At the wild. So đầu tiên, đầu tiên là bạn nói về ai nào? Thế vậy thành viên nào là bạn nào biết không? Nào 3 2 chu chu à, biết là chu nhưng mà đoạn nói với ai mới được chứ? It's the sister. Ok, bây giờ có hai luồng đáp án là chu và 11 thì bạn nào? Chắc chưa nhỉ? Two. No, this is not my sister. Đấy chưa? Try again. Blue kite cơ mà nhá rất là rất là thông minh đấy nhá minh khang cẩn thận nha minh khang nhá good job thank you minh khang. I'm Ben's sister cẩn thận nhé mình xem màu sắc những cái vật mà các bạn đi theo nha là tiếp tục là cái lớp nào cô sẽ cho nghe một lần thôi và cô sẽ gọi bất kỳ bạn nhé my grandmother is wearing glasses she has a long purple dress and a green umbrella. Can you find her? Who can? Nào, who can, who can? Giơ tay, giơ tay, giơ tay nào. Ốc vi Phạm Khánh Hà đâu nhỉ? Bây giờ con nghe cái bé Hà đây. Đây là Ốc vi Nguyễn Hoài Anh mà. Hello? Can you hear me, Hoài Anh? Yes. Ok, bây giờ cô đang thấy có hai bạn ghi là Oggy và cô đều bấm mở mic là có cả Khánh Hà và để bạn, để bạn Hoài Anh. Hoài, Anh cô ơi. Thế là bạn thân à? Con không phải, đấy là bạn. Đấy một bạn khác không phải bạn thân cô ơi. Thế sao lại đặt cùng tên nickname là Oggy? Con có bạn ấy đặt, bạn ấy thấy thế bạn ấy đặt cùng. <laughs> ok, tất cả hai bạn à, vừa nãy cho cô biết là cả hai bạn là cho cô ý kiến là vừa nay là bạn vừa thấy bạn nói với ai nào Khánh Hà trước nào Khánh Hà nói cô biết là who is mentioned about three Hello, à, three à Yes. à thế bạn còn còn Hoài Anh thì sao nào three three luôn nhưng mà đây là bạn đã đề cập với ai nào grandma về ai về bố về mẹ hay là với ông bà hay grandma là... Grandma, cũng nghe lại nhá. My grandmother is wearing glasses. She has a long purple dress and a green umbrella. Can you find her? rồi, grandma. Very good. I'm Ben's grandmother. Máy màu tím, chính xác tiếp tục nào thank you hai bạn nữ xinh xắn đáng yêu của lớp mình nha thank you my cousin is very small he only has one tooth he is wearing a red t-shirt and blue shorts can you find him who can à, Hoàng Anh tắt mic đi Anh tắt mic đi nào Vì là máy nó đang bị uh... Ờ, Cũng như ông rồi đã nha Yes, ok Nào xích các bạn đều trả lời là xích Nhưng mà các bạn có biết là bạn chuột vừa nói về ai không? Về ai nhỉ? Các bạn comment cho cô là về ai? Who? Về ai? Who? em trai à em trai xích à Ôi chết rồi cô lại vừa xóa mất rồi cô vừa xóa mất rồi cô đánh số lại nhá mình có vừa nãy là mình là một ở đây đúng không six seven eight nine ten 11 and 12. Okay, you say to me that the brother with the sick. Take it. No, this is not my cousin. it's not. Try again. No, it's not a 10. Very good. I am Ben's cousin. Cousin here. My grandfather is short and fat. He is wearing brown pants and a white shirt. Okay. Can you find him? Who is Ben talking about? Ben đang nói với ai nhỉ? Biết là Nai rồi nhưng Ben đang nói với ai đó? My grandfather is short and fat. Uh, grandpa. He is wearing brown pants and a white shirt. Good job. I'm Ben's grandfather. Okay, thank you all. Now we have finished all the exercise here and now thank you Now, Hôm nay lớp mình đã học và ôn lại lý thuyết về chủ đề gì nhỉ? Family and friends, right? Và cái chủ đề này thì uh, mình đã được học rất là nhiều lần rồi và hôm nay chủ yếu là mình ôn lại thôi đúng không nhở và mình đã được uh, nghe chuyện này và mình làm bài tập để xem là bạn ấy miêu tả như thế nào nhá vận dụng cả kiến thức bài hôm trước là về bài clothes đúng không mình đã vận dụng cả được bài hôm trước là về quần áo để xem là bạn ấy tả về những cái thành viên trong gia đình như nào đó và các bạn nhớ là khi mà mình học ấy mình cố gắng là miệng mình luyện nói nhiều hơn nhá để đến thứ tư mình có thể là học cái bài nói tốt hơn nè and now this is the end of the class today uh, mình sẽ có bài tập ở trên nhóm zalo và tuần này là mình sẽ có đó right và now you need to practice it wash your face and go to sleep have a good night and see you on Wednesday. Bye bye. See you then. I will open the microphone for whole student here.